gì vậy được ơi ừ. con sẽ đi ra khỏi cái nhà này dù gì con cũng ở đây lâu lắm rồi trời đất ơi chị chị ở nhà em được bao lâu rồi chị cũng đã 6 năm rồi con gì chị ở được tới 6 năm trời luôn hả ờ đủ lông đủ cánh rồi ha chịu tôi... đựng nhiều lắm rồi ừ chịu được nhiều lắm rồi tôi cho đi mấy người đi đi